Hello, xin chào mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy Một bài nhảy đẹp trai và nét gái là bài Walk on the Street Let's go Rồi, về bài này thì mình cũng sẽ chia thành hai phần nhá Về phần đầu tiên thì bây giờ mình sẽ nhảy đến một trước nhá 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 về trước đối bên trái như vậy đổ về sau như này phải trái phải trái rồi tiếp theo đến tay thì như sau khi dùng chân phải thì lướt tay xuống dưới và nhấc lên chạm chân trái thì bạn sẽ đấm gõ hai tay về phía ngang mặt như này hai lần luôn như này và sau đó lại tương tự đây phải và gõ trái phải ok tiếp theo tay trước nhá các bạn quay người về phía trên này và tay trái thì chọc lên trên và lên trên được chưa mọi thứ thì vẫn cứ làm cái hình tay súng như này mình nhá kể từ bây giờ ấy tay á súng này và sau đó đưa ngang này ngang lên này được chưa bây giờ này uh, hai tay cứ thẳng một đường cho mình hai tay cứ thẳng một đường một này hai ba và sau đó về đây thì sao hai lần ở đây cho mình gõ lên lại nhá chọc lên này ngang này lên một lần nữa và sau đó gõ, rồi lại nha từ đầu chân phải gõ phải gõ tay lên ngang đổi và ok bây giờ về khi tay làm như thế này thì hông này về phía hông mọi người sẽ làm như sau một hai ba điểm nhá thì hông đi như sau này nhấc cho mình cái chân trái lên để người đẩy hông lên và đồng thời người sẽ đổ hơi đổ sang bên phải thì tức là hông để qua trái người đổ qua phải và sau đó cứ thế lặp lại tương tự như này đây hông phải đây định bây giờ từ đầu này đổi chủ qua phải về gõ phải về gõ hông trái phải trái gõ rồi khi mọi người về đây thì hông mọi người nào về bên ờ, phải đúng không đang phải động tác tiếp theo rồi sau khi bạn gõ đây xong thì động tác tiếp theo đối với tay phải bạn quật vào trong dừng ra sau còn tay trái sẽ đưa ngang và dừng ngang như này đây thử lại nhá này trở ra tay phải cuộn tay trái đưa dừng rồi bây giờ tay phải cuộn ngược lại cũng vào trong và sau đó bắn lên trước thì dùng tay trái nữa được chưa rồi bây giờ gập tay phải vào nhau, vào đây hai tay song song nhá rồi sau đó kéo ra chéo ra quận hai tay lên chữ x và ghi cho mình hai một cổ tay và quận ngược lại rồi hơi dài một chút lại nhá đập xong này quận tay phải ra sau quận lên trước thu về kéo ra đấm chéo cuộn x quận về nặng nhanh hơn một xíu năm sáu bảy đập đập quận sau quận lên về kéo x ra quận x quận ok bây giờ nhá còn về phía hông thì như sau đây hông hông tập các chất bạn này đúng không đang dừng ở hông phải động tác tiếp theo khi cuộn tay qua trái à, khi cuộn tay ra sau thì đưa hông qua trái tiếp tục đưa hông qua phải trái phải em đập lại em tiếp kết thúc thì lại là hông phải được chưa bây giờ này đối với hông thì các bạn vẫn làm cái động tác này không nhớ nhá đẩy hông lên bằng gót đẩy hông bằng gót và đổ người sang hướng ngược lại đó như thế này ok là xong bây giờ thì các bạn sẽ nối lại từ đầu cho mình cả hông cả tay đây, hết như này à, được chưa lại nhá năm sáu bảy tám này đẩy đập phải đập đi hông trái đổi đổi đập đập quận sau quận trước về kéo x ra lên x về x game Lần mình sẽ vào đến cho bạn thật là chờ <laughs> năm sáu bảy tám một hai và ba bốn và năm sáu bảy tám và n một n hai ba bốn năm Nhanh hơn 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 and 2, 3, 4, 5, 6 lên 7 về 8 Ok Rồi tiếp theo là đến hàng thứ hai thì mình sẽ nhảy đến môn trước nhé 5, 6 lên 7 về 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3. Kết thúc. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết động tác nhá. Động tác trước là các bạn đang cuộn lên, cuộn về hông năng phía bên ờ, bên phải đúng không? về. Bây giờ đầu tiên đối với tay trước này, dùng tay phải thôi, thả tay trái xuống. Đơn để cho mình vai trái, kéo qua vai phải và sau đó xoay vòng hướng ngược lại đây nhìn kỹ này hất chín này hai vòng về cho mình đặt được phía tai đâu mang tai đâu hất lên trước thu về hất lên trước thu về đi lên một tròn này hai vòng thôi được chưa chạm vai trái kéo về hất lên hất lên rồi bây giờ còn về phía chân về phía hông ấy sẽ như sau à, ờ, động tác trước này đang hướng đây là hông bên phải được chưa bây giờ này khi tay chạm vai trái thì đẩy hông qua trái đồng thời nhấc cho một cái hông lên bằng cái gót chân nhẹ và sau đó kéo về thì xoay gót chân về và nhún hai chân xuống tiếp theo khi xoay vòng tay phải như này hai vòng thì người hất cái hông phải hông ờ, hông trái lên hai lần mình hất lên về hất lên về cùng với tay như thế này hai lần thử lại nhá cuộn tay x về và đặt hông trái kéo hông về đẩy lên về lên về động tác tiếp theo tay trước này hai tay cứ cứ về cái dáng xuống cho mình đưa chéo kéo ra và sau đó lại vòng hai tay lên tương tự như này hai vòng còn về phía chân thì sẽ như sau các bạn sẽ dậm chân tại chỗ nhá dậm chân và sau đó đặt cho mình chân trái lên trên thì tức là các bạn có thể dẫn chân trái trước dẫn trái dẫn phải đặt trái lên trên và khi các bạn đặt trái lên trên thì đã khi làm tác này đúng không thì sẽ nhún xuống một xíu để lấy đà mình hất cái hông lên về hất hông lên về thấy chưa nó giống tương tự với cái này này nhưng mà chỉ khác là mình đặt chân lên lên trước mình phải lấy đà một xíu để hất lên thân lên hai lần ok bạn nhá x này ra này trái này kéo về này hất lên hai lần dậm tại chỗ đặt lên and hất hất ok động tác tiếp theo nhả cho bạn mình nhấc cho mình cái chân trái về ngang như này được chưa hai tay đặt trên đúng không thì bây này giống các bạn chạy marathon này các bạn kéo cho mình tay phải về trước hàng đây đúng không lấy đà tay phải ở trên kéo về và kéo về hai lần đúng chưa xong hai lần thì bạn nhấc tay hai tay lên và đổ hướng sang phía bên bên phải như này đúng chưa lại nhá và kéo hai lần xoay lên bên phải ok còn về phía chân như sau các bạn sẽ lại đổ trục giữa chân trái và chân phải bây giờ bắt đầu chân trái trước trái trái phải được chưa sau đó sẽ lên lên đó ok được chưa xoay lên bật nhảy chân một hai ba lần được chưa sau đó đặt ra sau xong còn về phía tay sẽ như sau nhá thì các bạn đưa lên đến đây bây giờ khi chân bật nhảy này đặt về phía về phía về vùng này nhá phía hông một hai ba lần được chưa ok lại này ờ, đi chạy này xoay lên này bật nhảy một này ba lần rồi về phía ngực rồi đầu tiên hít lên khi bật nhảy thì đánh xuống hít lên xuống hít đó đứng chậm lại nhá chạy hai lần xoay lên phải bật nhảy ba lần đặt chân ra sau khi đặt chân ra sau thì nhìn kia mình này vung tay phải vung tay phải xuống xoay cổ tay đưa lên cao và sau đó kéo giật về mình bắn súng ạ còn tay trái thì mọi người vẫn đỡ ở phía phía này mình lại nhá đấm này hành bên này một này hai này ba vung ra sau xoay một vòng lên cao giật giật một cái về sau là xong

ai hết như vậy là mình đã vừa cùng mọi người học xong bài Walk on the Street rồi thì mình rất mong là mọi người sẽ học và hoàn thành thật là nhanh bài này nhé ờ, cảm ơn mọi người đã xem và hãy uh, yêu thích và đăng ký kênh của mình nha bye bye